rồi chào các bạn nha hôm nay mình gặp nhau nữa nè thì uh, sau khi mình uh, đặt yên cái vị trí bể mình muốn nó nó không bị đổ nước về một bên hoặc là cái nền này cái nền này nó bị nghiêng nghiêng về nó nó nghiêng về trước để à, tại cái nhà của người ta thiết kế đó, là nước nước nó đổ đổ về trước cho nên là mình muốn đặt cái bể lên thì mình phải có một cái thước Đấy, thước nước thì tỷ tỷ lệ của nó là như vậy là có nghĩa là kho nó sai cũng không có nhiều quá nó chỉ không có không phải mấy à, không phải mấy thôi rồi mặt sau này mặt trước nè rồi mặt sau đây đấy mặt sau sao thì các bạn thôi đó ok ha rồi mặt sau đã xong rồi bắt đầu tới ờ, nghe chiều chiều dài rộng nè thì từ từ từ từ mặt ngoài vô tới trong ha chiều rộng chiều rộng thì các bạn thấy nè Đấy, chiều rộng các bạn có thể thấy là là ok ha ok luôn Đấy, rồi rồi cái rồi rồi sau khi các bạn à, còn à, còn lo nữa còn lo nữa thì các bạn thấy thêm cái điện thoại iphone á nó có có chương trình à, cân bằng đó đây ok luôn ha giờ đây đây để cho các bạn xem ha rồi ok luôn ha bị chạy rộng nè chiều ngang nè à chiêu trong này nè đó ok luôn ha màu xanh luôn ha ok luôn rồi ok luôn rồi rồi sau khi <clears throat> mình làm vậy á xong bước kế tiếp là mình dán mình sử dụng cái loại ờ, đó là keo keo uh, keo hai mặt hai mặt mà mình uh, ờ, keo hai mặt đen đấy mà mình không có sử dụng cái dở ờ, này lên mình còn một mặt đó để mình đẩy cái bẫy lên ha để khỏi mình mình khỏi cần chim mút nè cái này nó cũng dày nó cũng hơi dày chút xíu thôi chứ nó không dày gì mấy ha Đó, vậy là quá đủ khi mình để bẫy lên là quá đủ nó đủ hết trơn rồi à sang bằng mặt nước đồ đầy đủ hết thì mình chơi nó yên tâm ha nó không bị đổ đổ nước chỉ một bên thì sau này khi mà nó nó không đổ á lâu ngày á nó sạc ra luôn ngủ nửa đêm mà nó nó nổ luôn á nó nổ luôn á mình chơi ờ, thì ờ, mình chơi thí sinh thì nó không có vấn đề gì nếu mình chơi cá rồng ờ, la hán hay là bất cứ một cái loại cá săn mồi nào á nó chỉ cần nó ăn mồi hay gặp gì thôi thì nó nổ luôn ha nó quạt một cái là dạt luôn ha đấy, đấy. bãi ờ, bãi này thanh lý nhà thanh lý <coughs> cái bãi thanh lý thôi à, rồi mình kêu bạn mình làm lại à, kêu bạn mình đề cô qua lại cho mình đấy ống đèn là đầy đủ ha hai ổ cắm điện ok luôn ha rồi bóng đèn khi mà mình ờ, làm gì ban đêm đó đó, mình mở ra mở ra thì cái này tối hù à đó. bắt đầu mình, mình cái bể mình quay tiếp cho các bạn xem nha rồi các bạn có thể thấy tổng thể ờ, sau khi xong là mình phải ờ, quét dọn ha quét dọn nè đấy rồi lau chùi vệ sinh cái bể mình khi mà mình ờ, thanh lý của một bạn rồi ha đó. thanh lý của bạn thì là làm một cái bể như vậy á cái bể mình là kích thước của cái bể mình là một mét một mét bốn năm bốn năm, một mét bốn năm bốn năm thì nó không có đúng chuẩn của ADA đáng lẽ là một đúng chuẩn của ADA thì là một mét hai rồi mà thôi một mét là đủ rồi bốn năm bốn năm, bạn mình chơi cá cá rồng bạn mình chơi cá rồng các bạn mình phôm phôm cá nè form form cá cho nên dán mấy cái đề canh này đề can trắng hết bỏ luôn à, à. Rồi mặt này cũng mặt này bạn mình cũng dán luôn đấy mình tháo ra bỏ rồi rồi mặt này thì không dán nè mặt này mình không tháo ra nè đấy tháo ra rồi bạn mình có có kiền nè kiền trên nè kiền hồ nè kiền kiền mặt nè ha à, kiền mặt để để để mà bạn mình có để cái cái các bạn cái lọc lọc tràn trên đó đấy thì sau này mình ờ, làm rồi thì mình tháo ra ha tháo ra nè kính này tấm ly nè đấy, kính này tấm ly nha các bạn ok ha đây kính 8 ly rồi dán cũng ờ, dán hồ thợ hồ thợ dán kính cũng ờ, cũng cũng <laughs> cũng thường thôi cũng không được sắc sảo mà đẹp lắm nói chung là cũng tám mười tám mười với bạn của mình thôi cũng không có gì không không không sao ha không sao không cần ở đây mình không ờ, mình không có quan trọng dán dấu keo hay là kính siêu trong vậy kính thường mình cũng chơi được ha Đấy, mình ở ờ, chỗ đốc có nhưng mà cũng có chỗ ờ, có shop shop Awazon đó thì người ta cũng, cũng bán kính kính kính siêu trong nhưng mà mình đây mình không làm ha kinh phí mình kinh phí của mình thì không đủ ok hai các bạn cái này thì vận chuyển cắn gốc hay gì nè cắn gốc đây nè không biết có sao không nè ờ, có gì mình hỏi bạn mình thôi trong lúc vận chuyển hay gì đây cũng không sao nữa ha à, có kiền chân nè à, đây các bạn mình có kiền chân nè ha ok ha rồi kiền chân thì mình đổ full mặt luôn cũng được nè nhưng mà mình thường thường thì à, ở đây thì mình, à, đổ nước khoảng tới đây là vừa ha tới đây thôi chứ không có đổ đầy quá ha mình ở đây mình chơi cũng không đầy quá hồ thanh lý mà chứ đâu phải hồ mới đâu mà đổ full mặt đổ nước full mặt vừa vừa được rồi, rồi xong rồi thì hẹn các bạn à, mình sẽ đi co mình sẽ phải đi co mà phải tự tự làm xin lỗi nha tự làm tự làm cây cỏ đất nền được không rồi sau quay cho các bạn xem ha form mà nó không có bây giờ mình buộc mình phải cho alu xin xin alu chứ không phải là mua xin của người bạn Đây. mình phải để là đảo đồng vũ ở dưới nền trước ha tại đó đồng vũ mình muốn độn nền nữa thì mình phải chơi đó đồng vũ cao lên cao lên tới trên đây luôn Đây. để mình độn cát vô đó đỡ tốn đó bạn thấy không rồi bắt đầu tiếp tục nha rồi đây quay à, một ngày mình làm làm này các bạn cả ngày luôn đó. vô phân nền nè à, rồi uh, dán cây rồi uh, làm mấy in out nè in out tự làm luôn ha in out tự làm nè in out tự làm Đấy. rồi à, khu vực ở dưới nè à, khu vực ở dưới các bạn thấy không ok luôn nè đó tổng cộng là ở đây là mình uh, sử dụng 5 lít vật liệu lọc nhưng đó vật liệu lọc mà của Thổ di Kỳ chứ không phải là của uh, ờ, Machip gì hết à, trong này có một cái à, một lít một lít uh, có 4 lít vật liệu lọc Thổ di Kỳ một lít vật liệu lọc Long đó Long Vũ thì trong những cái thùng này có một cái thùng thùng này thùng này là chứa một lít vật liệu lọc đó Long Vũ tất cả đều còn lại là đều là thổ nhĩ kỳ hết đó. Đấy, cái này là chứa 2 lít nè này chứa được 2 lít này một lít Đấy. thì ngày mai thì ngày mai thì mình sẽ ờ, vào cây và test ờ, ngày mai sẽ vào cây và test nước để để coi coi cái thùng nào nó bị xì ha thùng nào nó bị xì thì mình xử lý lại cúp điện cúp nước thử coi cúp điện thì thử coi cái thùng nào nó xì xì nên sẽ xử lý lại chứ mình cũng chưa có vào CO2 liền CO2 thì cũng chưa vào được đâu thì họ chắc cũng ngày mai cũng chưa có vào à, vào cây được để mình xử lý à, nước rồi mình à, xì để coi nó nó ổn không ổn rồi bắt đầu mình mới mới mình mới vào cây được hút nước ra vào cây Đó. vậy là chưa mới là một cái bước đầu thôi bây giờ đâu có gắn gì được cái gắn cái đèn cái đèn thôi thì à, sau khi à, mai nữa thì mình sẽ quay những cái clip mới cho các quay cái à, clip mới nữa ha các bạn theo dõi mình nha sau à, 3 ngày này mình thay nước thì ở đây á, nước nó bị à, bị vàng bị vàng là do thứ nhất đó là do theo sự hiểu biết của mình nha là do cái cây nó tiết ra nè đó Đấy. rồi thứ hai là có nhiều người nó bị xì nền đó cũng là đúng hai hai hai hai phương án đều là đúng Đấy. còn bữa trước nó đục hơn nữa cho nên mình không quay cho các bạn xem được bữa nay nó nó đỡ rồi mình thay nước được khoảng uh, ngày rồi thì ở đây CO2 nè đó. Đó. rồi uh, mình ở đây CO2 của mình đó cái cái cái hồ này nó bị ờ, nó bị trên ờ, nó bị đáy xuống chinh ha nó bị chinh cái này chứ nó thợ nó là nó sửa thôi đây đây thì học lọc đây đó. À, học lọc này à, chảy nước xì nước là xì nước thì mình à, chịu khó à, xì nó xì nó xì một thời gian đầu thôi chứ thời gian sau là nó không xì nữa các bạn đủ nó đóng rong hoặc là nó nó đủ hơi này kia thì nó bất xì lại chứ hôm qua là cũng xì cũng dữ lắm á hôm qua xì cũng dữ thì CO2 ở đây ở đây thì có CO2 đây Đó. À, cái về vấn đề cái CO2 của mình đó thì cái này nè cái à, này nó bị dơ nó ngày mình mua mới nha mua mới nhưng mà về nó bị dơ dơ ở trong cái cái cái đường này nè trong cái bơm này nè khi mà mình tắt CO2 á tắt CO2 nhưng mà nó nó không nó không nhả nhả khí ra đó. nó không nhả nó nó cứ nhả khí ra ngoài chứ nó không ngắt bây giờ thì uh, mình sợ nó hết CO2 rồi cho nên là uh, mình đã vệ sinh rồi trong trọng nó dính một hạt bụi nhỏ thôi nhỏ dữ luôn nhỏ bằng uh, nhỏ hơn cái tâm xí răng này. nhỏ hơn tâm dưới răng nhưng mà nó không nó nó không ngắt nữa các bạn đó bây giờ ok mở ra thôi mở ra để cho nó đủ khí này. cái bình này nó bự bự bình này nó chà bá này. thì à, trong ngoài à, shop á cũng à, kêu đem ra à, bảo à, đem ra là bảo bảo hành rồi ờ, vệ sinh kiểm tra thì mình ở đây á thì mình cũng thôi ờ, mình cũng làm miếng quá mình cũng không có hành vệ sinh kiểm tra gì hết thôi tự mình là lên mạng học hỏi tìm tòi đó rồi à, các bạn lấy cái cây á, chìa khóa 14 này 12 nè này chìa khóa 12 ở trong ở trong á cái, cái vàng vàng ở trong đó, đó có cái vàng vàng đó là chìa khóa 14 thì các bạn mở ra các bạn lấy tăm bông á tăm bông lấy tay của nó mong lấy tay thường ngày của mình đó mình ờ, mình đấy à đấy. còn à, đề CO2 thì ở đây là hai hai dây một giọt ở bên đây là ba dây một giọt ba dây một giọt đấy. tại vì nó nó quánh trực tiếp vô trong cái thùng để cho nó quánh hòa tan nó vô bể còn ở đây là nó sủi lên trên à, cái cái, cái cốc sủi cho nên là phải làm hai dây một giọt nên đây là ba dây một giọt à nếu mà sủi nó nó có dấu hiệu nó không nó không được nhiều quá thì phải nó nó nhiều quá ha nhiều đủ khí nhiều ra ha mình chỉnh lại thôi chỉnh lại thì đó rồi một hai ba vậy một hai một hai ok nha đó cách chỉnh như vậy đó các bạn đơn giản thôi ha rồi đây qua buổi sau mình sẽ quay thêm các bạn thêm nha em nha rồi đây các bạn các bạn thấy rằng ha thì ở đây mình ngâm mình ngâm nè đó. mình ngâm nguyên sĩ mỹ nhân với à, một bụi đấy <laughs> bu xếp gì đó bu xếp gân cưa đây còn cái bọc tép à, của bạn nè à, bạn thấy không à, tép cũng còn à, đa số ha đấy năm ba chục con thấy sao nó đấy ba chục con đây, ok nha đấy thì mình để đây luôn vậy đi thì khi nào à, mình à, giải quyết xong mấy cái này mình à, cho nó nó quen với cái lượng nước ở đây đi các bạn đừng có để vô hồ liền nha sau khi xong đó mình mình phải tách tách ở phần dưới ra rồi mình buộc vô giá thể rồi mình để vô hồ nữa ha rồi đây đảo đây đi coi nha Ê. rồi hiện nay là khoảng gần một tuần lễ, khoảng gần một tuần bữa nay là thứ sáu rồi thì mình có ờ, thả thêm tép tép mũi đỏ đó và mua thêm hai cái ráy hai, hai cái dương sĩ dương sĩ mỹ nhân và usep răng cưa gì đó Đấy. và cây này cái này cây bán bạn thường hay à, có nhiều người kêu là mình ở đây á thì người ta kêu là cải selection nhật thì mình trồng nó đã là rễ luôn nó từ một cái chậu cái chậu rất là bự ở ngoài người ta cho cho gia đình mình trồng và nó từ một cái chậu đó, đó. thì mình cắt những cái ngọn đưa vào trồng thử nghiệm và mình cũng có xem trên mạng coi cái loại này nó có sống trong thủy sinh hay không và cái rấy này á, thì mình đã mua khoảng mình nuôi nó khoảng chừng hơn gần 2 năm gần 2 năm còn cái kia cái cây súng tiger là mình tách cái cây con từ cây mẹ ở bên cái hồ kia ra ở ờ, những cái nhánh này thì tất cả đều là cắt mình trồng mình nhân giống hết ngay cả rotanala bẫy ờ, bẫy ốc đỏ mình cũng trồng luôn còn cây này thì mình không biết nhưng mà mình ờ, thấy rất là đẹp trồng hậu cảnh rất là đẹp à, và có thêm những cái cây sunset đó. ok đó thì ờ, quạt ở đây mình xài quạt 12 cm mà sao nó cũng hơi ờ, vừa vừa chứ không được mạnh lắm tại vì nếu mà à, mạnh quá thì nó bị ồn này mạnh quá nó bị ồn đây thì mình ờ, xài in out chế tự mình chế tự mình học luôn những anh em trên mạng những anh em trên mạng chỉ mình thì mình làm đi ra gì và những cái cây in đầu in đầu ao này có thể tháo rời ra được chứ nó không dính mình không dán keo mình chỉ dán keo từ cái khúc này tới khúc này thôi và đây cũng này hai luồng hai luồng đây là hiện nay là gần một tuần lễ mình à, chịu khó mình thay nước từ nước đục bây giờ nó rất là đỡ đỡ ha thì khoảng ờ, mình phải thằng khoảng chừng sau nữa mình ờ, cách hai ngày mình thay nước một lần cách hai ngày mình thay nước một lần đó thì nó sẽ ổn hơn mình ờ, từ từ nó sẽ trong lại ha. và cái đèn này mình mua trên mạng giá cũng khoảng từng 800 900 trở về luôn là 900 ngàn đèn 1 mét sử dụng cho họ một một mét đèn này của Trung Quốc bảo hành 6 ờ, tháng đèn này cũng thuộc về dạng đèn chế đây nó là dạng đèn chế nhưng mà cũng tạm được thôi tạm được cũng ờ, cho các bạn một cái ờ, gác chân cũng đẹp gác chân này nhìn cũng đẹp ok và mình tạo cái luồng cái luồng nước nó vòng vòng do mình học mình học được có rất nhiều anh em trên hội và rất nhiều anh em trên à, youtube mình học được của người ta thì mình làm chứ mình ở đây tất cả đều đồ mình chế hết này cái này thanh lý cái này mình làm lại nè và hiện nay là nó đã hoàn thiện và nó không bị xì nước mình để dự phòng thôi chứ hiện nay là nó không còn xì nước nữa tuy nó hơi xấu một chút tuy nó hơi xấu một chút nhưng mà ok ở đây mình chỉnh ờ, hai uh, dây một giọt ba dây nha đây vậy? mới gọi là hay vậy này là ba dây một giọt và trực tiếp vô trong à, thùng lọc để nó quánh tan nó đưa vào hồ luôn và tất cả đều không à, này này mình mua nè này à, cái thùng này là 800 nè thùng này tám trăm rưỡi nè thùng này à, năm trăm rưỡi nhà dạ, thùng này mình chế và có đèn u UV luôn thùng này mình chế tự mình chế nha có đèn u UV luôn à, bị xì tùm lum hết tuy nó hơi xấu thiệt nhưng mà nó được công chuyện <laughs> và tất cả à, mấy à, cái này thì nó vô trong cái ờ, cái ờ, hẹn giờ công đèn ok nha và ống nước mình tự sửa đó xài thì đóng lại đó, bạn mình làm cho mình là ờ, 900 ngàn <coughs> tại vì có đi có đi ổ cắm điện không có ổ điện dưới đây ổ điện không nằm dưới đất tại vì ổ điện nằm dưới đất là nó sẽ bị đây ở việc nằm dưới đất thì nó sẽ bị bị giật cho nên mình nằm nằm chặt rồi vậy cái đi cái đô cái video của mình là xin tạm kết thúc tại đây à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi nguyên một cái video dài về những cái hồ mình tự tự mình dành dụm tự mình à, thiết kế cái loại này à, layout rồi tự mình trộn nền rồi tự mình làm và có bị sự cố là bị à, vàng rồi à, từ vàng thành à, hơi đục đục chút cho các bạn xem để các bạn có thể tự các bạn làm và các bạn có thể tự mua à. đây nhiệt độ trong hồ lúc nào cũng là 28 độ 3 mình không xài ấy nè mình xài này giá của nó có mấy chục ngàn mấy cái này mà nếu mà các bạn mua mua ở ngoài á, thì cái quạt này đâu có nhiêu đâu mình mua cái quạt này nó phải có giấy cấm các bạn phải có giấy cấm để mình uh, tiện rút ra rút vô nó có những cái quạt mà nó dính luôn cái cái, cái bộn về cọng dây chọc cái cái cọng bộn giống luôn rồi sau một tuần mình à, thay nước mình chăm sóc nữa các bạn mình có thả 10 con cá này năm con cá kia năm con cá muốn nó bay nó phi thăng ra ngoài bớt rồi à, nó bị ngọt nước nó chết nó bị thiếu oxy tại vì trong hồ này nó dư CO2 quá ừ, dư CO2 nước bên đây bữa nay rất là trong Đấy. ban ngày thì nó có cái hiện tượng ấm vàng vàng thì ban à, giấc chiều tối khi mà mình thay nước rồi thì bữa nay nó thấy cảm thấy là trong lắm rồi mình có thả tép mũi đỏ nữa nè đó để ăn riêu ăn mấy cái riêu này Đấy. Đó. ok nha rồi thì không có riêu hại mà có ốc ốc con Đấy. sau một tuần này nó ra lá non nhiều này thì nó bám rễ các bạn thấy không rễ còn cái cây uh, uh, cây đó thì nó một những cái chồi non mới đẹp và cái uh, súng gờ nó lên những cái lá xanh nước à, trong kia thì là xung xếp và à, bảy ốc đỏ ốc đỏ thì nó có những cái lá rất là bự lá rất là bự to mà không thấy nó đỏ Đấy còn cây này thì mình thấy nó xanh nó lên và nó có lắm mà ờ, có rễ luôn rồi còn cây này đó, này là của Việt Nam đó, cũng ok luôn à, mấy cái ờ, cái dương sĩ màu lên đây rất là đẹp đó. thì nói về phân nước á, thì những ngày đầu các bạn cái cách 3 ngày 3 ngày các bạn chăm một lần còn vi sinh thì các bạn à, thay nước khoảng một tuần thì các bạn phải chăm vi sinh lại thì sau khi à, các bạn thay nước khoảng một tuần các bạn thay nước hai lần á thì các bạn phải chăm vi sinh lần thứ hai vào lần thứ hai để bù vi sinh lâu bù vi sinh như cho bể thì cái bể của mình thì nó đơn giản vậy thôi chứ không làm quá cầu kỳ CO2 thì mình đi hai dồi hai dây một giọt ok luôn bắn rất là nhuyễn. ở đây mình có cái, một cái lọc quán, lọc nước rất là sạch mặt cái mặt quán cái mặt không thấy bụi khi mình để ở ngoài đường mình để ở ngoài à, máy hiên biên rất là bụi gió thổi bụi đó, đây mình đi hai quạt luôn à và nhiệt độ bữa nay rất trời rất là nóng và nhiệt độ bữa nay là 30 có bữa nó 27 mươi rồi sau một tháng mình chăm sóc thì mình sẽ lưu giữ lại cái khoảnh khắc của mình Đấy, các bạn thấy không cây nó mọc rất là đã người ta là la mà nó bò luôn nè trong cái video này tại vì cái cái điện thoại của mình đang quay á nó làm cho màu nó sặc sỡ hơn sáng hơn đây là mấy cái cây uh, kêu bằng là bu xếp căng cưa vậy nè bữa nay nó thay lá mới à. không à, ủng hộ mình chưa vệ sinh à, còn cái cây này nó mọc trồi luôn nè đó Đấy. dài bị ờ, vàng lá nè thiếu dinh dưỡng luôn bên đây thì nó quá trời dinh dưỡng luôn phải uh, cắt bớt mình quay lại để mình mơ mình cắt bớt này đây là nhìn thiếu carbon đi quy thiếu carbon này. CO2 nó không tới đó được cái gì Đấy, coi như là cũng tạm ổn đi à, súng Tiger nè à, bạn thấy không súng Tiger một bốn dồi luôn sắp <laughs> chuẩn bị năm dồi mai là phải cắt tỉa lại cho nên là mình lưu giữ lại Hello các bạn à, Sau một thời gian Tầm khoảng 4 tháng Đấy, Thì mình à, Chân trong ngọc chai nó bò nè các bạn Đó ha. Rồi Đấy, những cái cây này của mình thì nói chung là mình sẽ lặt bể tiếp tục à, cơ cấu lặt bể để mình trồng những thứ khác hơn à, Đó. này bể này mình có một cái công nhiều công việc cho nên là à, tháng này mình à, hơi là phải à, không không cắt tỉa không cắt tỉa dọn bể cho nên nó mọc tùm lum á, nhìn nó xấu Đấy. cây này thì mọc lên tới trên này luôn đó có những cây nó bị rêu hại mình phải ờ, bỏ thôi đó, thời gian mình phải quay quá trình thời gian như vậy mấy tháng trời trong một cái video thôi và <laughs> dạ, các bạn xem video tiếp tục nha